đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mai nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co có nối dài nhà em vui xóm ghép đôi mái tranh nâu trắng cài trước sau có tầm men thương dâu có chầu vẫn vương câu và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu đường về thôn anh con sao du em em trên đồng xanh lu nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bồn mùa nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ có dàn mưa xanh